Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tả hữu phân tranh, cuộc chiến ngầm giữa Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Trong các hội nghị lớn của Ban Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng luôn sắp xếp Tô Lâm và Võ Văn Thưởng ở hai bên tả hữu. Võ Văn Thưởng xem như là quan văn, còn Tô Lâm được xem như là quan võ. Võ Văn Thưởng còn khá trẻ, hiện nay chỉ mới 53 tuổi, nhưng là nhân vật thứ 5 trong Bộ Chính trị. Ông Thưởng cách tứ trụ chỉ có một bước chân. Nếu không có gì đột biến thì đến đại hội đảng lần thứ 14 năm 2026, Võ Văn Thưởng sẽ bước vào tứ trụ. Tuổi để buộc phải nghỉ hưu đối với Bộ Chính trị là 6 năm, như thế tương lai của Võ Văn Thưởng còn rất dài. Ngược lại, Tô Lâm đã bước sang tuổi 66, vượt quá vượt quá giới hạn có thể ở lại Bộ Chính trị. Nếu không lừa được tứ trụ vào giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 này thì xem như cơ hội sẽ đóng kín cửa với ông Tô Lâm sau 3 năm nữa. Nếu muốn tiếp tục con đường chính trị thì Tô Lâm phải chạy đua với thời gian. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư, quan văn của ông Nguyễn Phú Trọng. Võ Văn Thưởng tuy trẻ người nhưng không non dạ. Ngược lại Tô Lâm già đời nhưng lại rất non dạ. Đấy là nhận xét của một cây bút giấu tên cho Thời báo chấm biết như vậy. Cây bút này theo dõi Võ Văn Thưởng khá sát và đánh giá ông Thưởng không phải là người thích đối đầu Tuy nhiên, ông Thưởng rất giỏi ngồi yên, chờ đến thời của mình. Ngược lại, Tô Lâm là một tướng võ khiến ai cũng phải sợ. Không những người dân thấp cổ bế học ngán Tô Lâm mà rất nhiều nhân vật có quyền lực cũng ngán Tô Lâm. Sự xung pha bất chấp của Tô Lâm sẽ giúp ông trở thành công cụ đắc lực cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm lẽ ra có thể lên đến chức cao hơn sau một nhiệm kỳ tại Bộ Công an Tuy nhiên, ông vẫn không thể ngoi lên bởi rất ít người trong Trung ương Đảng ủng hộ ông. Ngoài ra, Tô Lâm lại gây ra nhiều tai tiếng mà lẽ ra người làm chính trị không nên dính vào. Ví dụ như câu chuyện ăn thịt bò rát vàng tại London giá trị nhiều nghìn bảng được đánh giá là vô cùng dại dột, thiển cận và không có tầm nhìn chính trị. Còn ông Võ Văn Thưởng thì ngược lại, ông Võ Văn Thưởng tuy trẻ nhưng có nhãn quan chính trị hơn hẳn đàn anh Tô Lâm cho đến nay, chưa ai có thể dùng luật pháp hay biện pháp để kỷ luật đảng bứng đi một chiếc ghế trong tứ trụ cả, mà chỉ có thể dùng biện pháp vật lý hay hóa học làm cho tắt thở đi. Mặc dù vậy, làm cho một tứ trụ phải tắt thở như trường hợp ông Trần Đại Quang cũng không hề dễ. Đến chiếc ghế được cho là yếu nhất trong tứ trụ là ghế chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang nắm giữ, ông Trọng vẫn chưa làm gì được. Một số người có am hiểu về nội chính đánh giá rằng hai tướng Văn và Võ của Nguyễn Phú Trọng hiện nay đều muốn vào tứ trụ, trong đó nhiệm vụ vào tứ trụ với Tô Lâm là nhiệm vụ sống còn với sự nghiệp chính trị của mình. Ghế mà Tô Lâm có thể nhắm đến là ghế Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian tới. Đây là hình ảnh nếu ông Nguyễn Xuân Phúc mà gãy, chính trường Việt Nam có nhiều phim hay. Khi ghế ông Phúc bị gãy, át hẳn sẽ nổi lên sự cạnh tranh giữa Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Khi nào chưa bứng được Nguyễn Xuân Phúc thì hai nhân vật này vẫn là đồng đội của nhau, cùng thờ một chủ chung đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Vụ án Việt Á vẫn chưa kết thúc, vụ án này nếu được mở rộng thì có thể không chạm đến ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng nếu đào sâu đến tận gốc rễ thì e là ghế ông Chủ tịch nước khó mà bảo đảm được an toàn. Cho đến nay, ông Vũ Đức Đam cũng đã phải rời ghế vì Việt Á, vậy bà Trần Thị Nguyệt Thu thì vẫn chưa ai dám động đến.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 Vào năm 2019, Hà Nội đã xảy ra vụ cháu bé 6 tuổi, học sinh trường quốc tế Gateway bị chết trong xe khi đưa đón của trường này, làm dậy sóng mạng xã hội. Dậy sóng bởi định hướng của báo chí có xu hướng đổ tội cho người đưa đón cháu bé của trường này, một người thấp cổ bé họng. Trong khi đó có nhiều tình tiết cho thấy có những thất khuất đằng sau những gì báo chí của nhà nước đăng tải. Đào sâu tìm hiểu thì người dân mới khui ra một sự thật khác đó là con gái ông Đương Kim Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Thị Xuân Trang là Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit, đơn vị chủ quản của trường quốc tế Gateway. Như vậy, nguyên nhân để báo chí bẻ cong sự thật đã được giải thích bởi Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit là nơi mà báo chí phải bảo vệ, đặc biệt là với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc. Được biết, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Edufit có 4 cổ đông sáng lập là Trần Thị Hồng Vân 35,7%, bà Trần Thị Hồng Hạnh 35,7% và Trần Thị Huyền 14,3% và bà Nguyễn Thị Xuân Trang 14,3%. Ngoài Nguyễn Thị Xuân Trang là con gái của Nguyễn Xuân Phúc thì người ta còn phát hiện Trần Thị Hồng Hạnh là con của Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Tránh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an vào lúc đó. Ông Vệ từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Sau khi thông tin bị tiết lộ, tên của bà Nguyễn Thị Xuân Trang bị rút ra khỏi danh sách cổ đông. Sau đó, tòa án cũng chỉ xét xử những con tốt thí, còn những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn không chịu bất kỳ một hình phạt nào. Đấy là đợt sóng đầu tiên ập vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết để con gái lợi dụng uy tín của mình làm ăn kinh tế là vậy. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị mất uy tín trong đảng hay không là câu hỏi đặt ra. Chỉ biết rằng đại hội đảng lần thứ 13 sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc bị mất chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực vào tay ông Phạm Minh Chính và đành phải ngậm ngùi giải an ủi là chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đợt sóng thứ nhì ập vào với ông Nguyễn Xuân Phúc là vụ Việt Á, thông tin từ bên trong cho biết bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có liên quan đến vụ việc này. Ông Nguyễn Thanh Long và ông Trung Ngọc Anh chưa phải là trùm cuối, tuy nhiên vụ án chỉ khui đến Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh. Ông Vũ Đức Đam cũng chỉ liên quan nhưng có vẻ như ông Đam khó mà bị cho vào tù như ông Nguyễn Thanh Long. Như vậy là có đợt sóng thứ nhì cuốn tới nhưng chỉ tới Phó Thủ tướng là Stan, không quật ngã được ông Chủ tịch nước. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, vấn đề người nhà của ông Chủ tịch nước lợi dụng uy tín của ông để làm ăn vẫn chưa dừng lại. Mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục phanh phui một sự thật mới. Có lẽ sự thật bóng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng không muốn biết. Đó là Nguyễn Bạch Thủy Linh sinh năm 1978 tại Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của SNP Holding là người mới nhất bị bắt liên quan đến vụ án Việt Á vì có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động đến lãnh đạo một số bộ ngành, tạo điều kiện giúp công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi. Bà Nguyễn Thủy Linh là cháu của bà Trần Thị Nguyệt Thu. Đây là hình ảnh Nguyễn Bạch Thủy Linh được cho là cháu vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, Ông Tô Lâm nắm trong tay bằng chứng về việc làm ăn của hai dì cháu, Trần Thị Nguyệt Thu và Nguyễn Bạch Thủy Linh. Tuy nhiên, chỉ có thể bắt người cháu, còn người dì đang là đệ nhất phu nhân nên bất khả xâm phạm. Khó làm được gì bà Nguyệt Thu nhưng đến người bà con phía vợ cũng bị bắt thì xem ra sóng chính trường chưa chịu buông thà trông chủ tịch nước của Việt Nam. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Phúc thuộc lại có phúc, sự nghiệp chính trị của ông lên như diều gặp gió.